bệnh viện phụ sản của thành phố Cần Thơ đây nó nằm ở trên đường cách mạng tháng 8 đó nha các bạn thuộc uh, thành phố Cần Thơ đó. đây bây giờ chúng ta sẽ uh, đi lại và tìm hiểu rõ hơn về cái công việc hàng ngày của bác trong khoảng cỡ 10 năm nay nhiêu ờ, gạo gì không nếu nấu nấu mà tặng thêm thì 6 kg 6 kg không à. cái này là mình phát miễn phí hoàn toàn luôn hay gì không là người trong bệnh viện hay là ở ngoài cũng vẫn được dạ phải không nếu à, là bên đây là mình cho luôn phải không đây những cái uh, cái ca này với những mà bệnh dân mà nghèo các bạn lại uh, không có ờ, để ra để lấy cháo thì ông cho luôn cũng là của ờ, Bắc Sơn bỏ tiền ra mua luôn hay sao Bắc Sơn thì người ta có tiền mua à cũng có những cái nhà hảo tâm người ta hỗ trợ ờ, ta phụ mình đúng không Bắc Sơn dạ ờ, dạ đây là ăn tạm để mình xài cho uống sôi đó dạ còn ăn nước thì xài nấu cháo ăn này đó là thang thang này là 8 ngàn kg 8 ngàn than tạp còn than kia thì để ờ, nấu cháo à, nấu phải có hai loại than khác nữa ờ, tại vì nấu ờ, than kia nó hao quá dạ người ta đỡ hao đỡ lung tiền thấy ờ, công việc nó vô đơn giản gì chứ mình phải ờ, canh hoài luôn các bạn chút là mình phải ờ, canh chút phải châm nước vô cái nồi bên đây xong rồi cháo bên kia nhưng khi nó đặc quá mình phải đứng bên cạnh sới liên tục để sợ nó khét nhìn thấy công việc nó đơn giản nè nhưng mà 10 năm cũng là một cả một vấn đề đó các bạn trước là còn mà bệnh viện 30 tháng 4 cũ luôn á hả? 30 cũ nhưng mà nó đóng cửa trước này. Dạ. xưa đóng cửa này nó mở cửa trong á. À. Nó tới hàng là 10 nó mở cửa này ra. Dạ. Bắt đầu à, mới nấu nước sôi trước. Sau mới nấu cháo. Đây à, là một trong à, những à, mạnh thường quân họ đến họ gửi gạo cho à, Phú Sơn. ngoài mọi những cái ờ, ngoài việc ờ, nấu cháo này ra cho, mấy cái người mà chẳng hạn như có hoàn cảnh khó khăn được với lại trong bệnh viện ta ra ta lấy là chú còn làm thêm gì nữa không ờ, có chả chôm à là chiếc xe 65 9 gì đó phải không dạ, vâng. à. rồi giá xe nữa à, là mình cho cháo xong khi mình cho cháo xong là mình sẽ qua bên kia bên kia nước nấu bệnh á xin đẳng hả chú chỗ mà xe nước mía hay vậy à, nước chứ nấu đặng rồi nó cho mướn chặt trội quá hơi dạ về đây là nấu à đúng rồi hồi xưa nếu mà con đi cái đường này là kế bên đó đúng là nó có mấy cái bếp là chắc bếp của chú đó hả thấy ừ. có cây cái, cái bếp có nồi nếu mà đúng là ngay xe nước mía tưởng là tao bán đồ ăn bán bún bán gì tưởng hai chồng nó bán mà giờ đó là nó cho mướn luôn hết à Ủa vậy là giờ ban ngày là chú của anh ban đêm á là chú ờ, giờ cho cháu xong là mình đi qua bển mình uh, ờ, giá xe dạ, dạ, dạ. Ờ, dạ giá khoảng tới mấy giờ chứ sao mình mới về nghỉ ngơi à. tức là hết cháo rồi nó còn nước sôi sôi cho sẽ cháo còn bữa khuya đấy nhiều bác gái ở nhà bác gái nhà chờ làm gì mới bệnh bệnh bác gái nhà bệnh bút ờ, gửi chồng già ờ, cho ba chục với thăm tướng dạ yeah. nhà trọ rồi đó à, anh lấy là anh đem về nhà trọ ờ, cho mấy người trong sớm nhà trọ dạ. mấy người già rồi đó cái à, mình cho người ta rồi lấy là à, cái mười mấy hai chục bọc chứ đó dạ. rồi à, đem cho phát cho mấy người già người ta mấy cái số rồi đó chứ người ta không có tiện ra để lấy thì mình đi lấy giùm luôn người ta không có tiện ra ta lấy đó dạ. lấy giùm cho người ta rồi cũng như là để người ta mạnh khỏe người ta cho gạo anh cho sơn nấu lại cho những người khác dạ cũng như anh làm phước thì anh chạy ông ôm đây nè dạ cháu cho những người già cả rồi dạ. thì em nói thẳng ai xin cũng cho phải cái người già không thì cũng như người nào cần thì mình, mình cho người ta thôi dạ. cho người ta mấy người nhà trọ thì nhiều tại vì mấy người đó đi bán lý số rồi à, làm lao động đủ thứ hết rồi những người già neo đơn rồi đó dạ rồi à, anh, anh thấy vậy tội nghiệp anh lấy anh gửi à, anh sơn anh nấu nè anh cho người ta người ta cũng uh, đi bán buôn rồi đó người ta cũng nhớ ơn anh sơn quá dạ trời em mới bệnh nè À. mình mới lấy bữa này mới xin bữa nay sẵn đi mua mà không có gì mua ghé xin dạ anh thấy sao về cái hành động đấy của uh, chú sơn bác sơn ở đây thấy uh, hành động này tốt giúp đỡ uh, đồng bào đồng chí đồng đội đồ này kia rồi dạ trong lúc khó khăn thì thấy hành động này nghĩa cử cao đẹp em thì mới đi xin lần đầu thôi dạ. tôi sẵn đi ngang cũng không có đem gì hết vợ bữa nay cũng mới vô bệnh viện á anh dạ vợ mới vô bệnh viện mà ăn uống gì được hết dạ. nên hẳn có cháo được dân ở đây chú ờ, bác ở đây có nước sôi nữa có gì ờ, tới 1 2 giờ đêm lận tới sáng là có thể tối ờ, ra mà lấy nước sôi cũng được dạ. có gì để em vô chồng em nói với mấy người trong đó dạ. có gì ra đây tại vì ở trong cổng đi ra đây gần hơn là đi xuống bên kia gì vậy dạ đây thứ hai hả là cô thấy như vậy sao về trong cái xã hội mình giờ á là có những người như chú sơn như vậy hàng ngày nấu cháo mà để mình nhờ, như phát cho miễn phí như thế này á cô vui thấy vui yeah. mình dạ, dạ. Dạ. Ờ, dạ. tôi bên trà vinh lại dạ qua nuôi dầu dâu nó chăm nóng có lá dứa ngọt